với cái chiếc Mercedes-Benz Maybach GLS 600 bạn thì ờ, cái chiếc xe mà đầu tiên và duy nhất về showroom bên Duy các bạn thì cách đây khoảng một năm rồi và mãi đến bây giờ thì Mercedes-Benz Việt Nam mới tung ra cái phiên bản GLS 480 Maybach này với cái động cơ nhỏ hơn để giảm cái chi phí rất là nhiều so với lại cái phiên bản Maybach GLS 600 trước đây ha. Về phần ngoại hình thì các bạn sẽ thấy à, đây là cái phần đầu xe đặc trưng của những cái dòng xe Maybach thì nếu các bạn mình đã có tìm hiểu về mẫu xe Maybach bạn thì các bạn sẽ thấy là à đây là những cái mặt nạ mà những cái ga lăng mà sập đứng nè đây là những cái ga lăng mà coi như là đặc trưng của những dòng xe Maybach kể cả những dòng xe gầm thấp hoặc là gầm cao thì đều sử dụng một cái cái cái thiết kế này hết các bạn nha ở đây thì có một cái chữ Maybach thì logo của chúng ta vẫn là cái logo ờ, ngôi sao ba cánh nằm ở trên nắp cabo ha đó và đặc biệt bạn những cái dòng xe Maybach á, thì các bạn sẽ thấy thông thường là sẽ được thiết kế rất là nhiều những cái chi tiết mà chrome để tăng thêm cái phần sang trọng cũng như là đẳng cấp của chiếc xe Maybach này ha điển hình là các bạn sẽ thấy đây à, đây là một cái dạng lưới được à, bọc bằng chrome rất là đẹp rất là sáng luôn các bạn khi mà các bạn đi ngoài đường các bạn đảm bảo luôn là nó cực kỳ thu hút luôn ha đó ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là cái phần đèn xe của chiếc xe Maybach GLS 480 này thì vẫn là đèn multi beam led sẽ giống như trên Mercedes-Benz GLS 450 của chúng ta nó cũng sẽ không có khác gì hết ha à, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe Maybach GLS 480 này với 4 ghế 4 chỗ ngồi thôi các bạn nhưng mà cái kích thước của nó sẽ bằng cái GLS 450 với 7 chỗ ngồi cho nên các bạn thấy ở trong của chiếc xe Maybach GLS 480 này nó cực kỳ rộng luôn Ok bây giờ đi sang bên hông một chút xíu nè các bạn Di sẽ cho các bạn xem các bạn thấy là đây là những cái giấy tờ ừ, của cái chiếc xe này cũng như là nguồn gốc của chiếc xe GLS 480 thì đây là cái nước sản xuất này các bạn các bạn thấy nè Made in USA nè ha và đây là cái tên nhà máy ở bên bên Mỹ đó. cái tên này bằng tiếng Đức các bạn Di không đọc bằng bằng tiếng Đức Di không có đọc được đó, nhưng mà nó là được ở bên Mỹ ha nhà máy này ở bên Mỹ và cái chiếc xe này nó được sản xuất vào uh, ngày 20 tháng 4 năm 2022 nè đó đây là cái thời gian mà coi như là ờ, final các bạn là cái thời gian hoàn tất á, coi như là xuất xưởng của chiếc xe này á ha đó cho nên nó rất là mới về tới Việt Nam là tháng 8 thì chỉ mất khoảng 4 tháng thôi là thông quan giấy tờ thì nó cực kỳ mới luôn bởi vì cái show chiếc xe này cũng về đầu tiên bên Duy các bạn đó tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy nè đây là những cái chiếc xe Maybach cho nên lúc nào các bạn cũng sẽ thấy là cái cột chữ B nó sẽ có cái à, ốp bằng chrome à, ha để tách biệt khoang trước với khoang sau ra ngoài ra cái khoang sau của chúng ta thì các bạn sẽ thấy nè à, bằng cái kính màu đen ha kính tối màu màu đen hết cho nên là nó tạo cái cảm giác rất là riêng tư ở cái khu vực phía sau bởi vì là Maybach mà các bạn lúc nào cái chủ nhân của chúng ta cũng muốn một cái sự riêng tư nhất định ha Ok ngoài ra các bạn Di sẽ cho các bạn xem cái này nữa nè rất là đặc biệt à, thật ra những cái chiếc xe Maybach GLS này thì bên Di sẽ chùm lại ha nhưng mà với cái chiếc xe đó thì Di sẽ kéo kéo ra để mà quay cho các bạn xem đó và cái chiếc xe Maybach GLS 480 này nó rất rất là đặc biệt luôn các bạn các bạn thấy nè hai màu ha hai màu này ở bên phía trên thì chúng ta sẽ được ừ, sơn bầu bằng cái màu đỏ rubilis nhưng mà ở dưới là màu đen truyền thống đó và cái điểm mà làm cho cái phần sơn xe này nó phải rất rất là đặc biệt các bạn là ở cái khu vực này đó cái đường giáp mí này các bạn cái đường giáp mí này Di bảo đảm với các anh chị và các bạn luôn hầu như là ở Việt Nam mình không thể nào mà làm được cái đường giáp mí này đâu và Di đã từng thấy một cái xe của khách hàng các bạn là đem ra ngoài hoặc là à, các anh chị đó sẽ sẽ chọn là sơn lại luôn sơn lại cái chiếc xe hai màu giống như thế này nhưng cái đường giáp mí là các bạn khi mà các bạn nhìn á thì các bạn sẽ thấy khi các bạn sờ các bạn sẽ không thấy không thấy là là là nó có một cái cái cái gân nổi nhưng mà chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy cái gân nổi đó mình không thể nào mà sơn được giống như thế này đâu bạn nhưng mà đối với cái sơn zin của trên chiếc xe này thì các bạn sẽ thấy nè nó rất là sắc sảo luôn rất là sắc sảo luôn các bạn không thể nào mà mà chúng ta làm được cái cái cái cái, cái phần sơn như thế này đâu và với cái màu sơn này thì trên chiếc xe GLS 480 này các bạn phải trả hơn 1 tỷ đồng hơn 1 tỷ đồng các bạn bằng mua một chiếc xe khác nữa luôn á đó. đó cho nên nó rất rất là ấn tượng đây là cái phần mâm xe ha thì với cái bộ mâm của chiếc xe Maybach GLS 480 này thì sử dụng là mâm 22 inch thông số lớp là 285 trên 45 R22 và và lớp xe này của chúng ta các bạn là lớp xe à, MOS có nghĩa là đây là lớp xe thai fix nhưng mà cái lớp xe này nó sẽ đặc biệt hơn cái lớp thông thường một chút xíu là nó có cái chất liệu để cách âm các bạn đó cho nên là cái Duy nghĩ là cái lớp xe này khi mà chúng ta lăn bánh ngoài đường á, nó sẽ êm ái và đỡ có tiếng ồn hơn so với những cái loại lớp thông thường đó tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là đây là cái bộ mâm của chiếc xe GLS 450 nè thì với cái bộ mâm này thì các bạn đã thấy rất rất rất là nhiều rồi các bạn ha đó thì cái mâm GLS 450 thì là mâm 21 inch thôi ha. trong khi Maybach của chúng ta là mâm 22 inch nhìn nó sẽ to hơn cũng như là hầm hố hơn rất là nhiều ok bây giờ đi ra phía sau một chút xíu các bạn nha thì đối với cái chiếc xe Maybach các bạn thì các bạn sẽ những cái tính năng chẳng hạn như là cảm ứng lóc cửa hoặc là đá cớp hoặc là cửa sổ trời hay là những cái option đó các bạn thì Di không cần phải nói nữa bởi vì hiển nhiên trên những chiếc xe Maybach của chúng ta là sẽ có những cái tính năng này rồi đó và một điều nữa các bạn thì cái chiếc xe Maybach GLS 480 này nó sẽ khác gì so với lại uh, GLS 450 thì Di sẽ cho các bạn xem nè ở đây các bạn sẽ thấy là nó có một cái à, đèn hình tam giác nè đó thì đây là cái tính năng cảnh báo điểm mù ngoài ra thì cái chiếc xe à, GLS 480 này các bạn thì nó có nguyên một cái bộ à, tính năng à, hỗ trợ lái dành riêng cho cái chiếc xe Maybach này các bạn ngoài tính năng mà cảnh báo điểm mù thì chiếc xe chúng ta còn có cảnh báo làn đường nè rồi à, à, hệ thống mà kiểm à, hệ thống mà um, giữ khoảng cách cho xe phía trước nữa tính năng Distronic ha rất rất là nhiều những tính năng an toàn thì với những tính năng an toàn này thì hỗ trợ lái này thì nó sẽ giống như trên Maybach GLS 600 luôn cũng không có khác gì à, bây giờ Di sẽ mở cái cửa ra cho các bạn xem nè đó đây là một cái điểm coi như là rất rất là hay cũng như là rất là ấn tượng đối với những khách hàng bên Di cho cái chiếc xe Maybach GLS này ở cái phần bể bước nè các bạn cái bể bước của chiếc xe Maybach các bạn thấy là nó được thiết kế rất là to à, rất là to luôn các bạn sẽ thấy là nó sẽ to hơn ở cái phía sau à, các bạn thấy không ở chỗ này thì viên nghĩ nó khoảng hơn hai tấc luôn nhưng mà nó sẽ được vuốt nhỏ lại cho cái phần ở phía trước đó, và cái bệ bước này các bạn thì nó sẽ chịu một cái tải trọng lên đến là hơn 160 kg cho nên là nó rất là là là là là cứng luôn các bạn đó ngoài ra thì khi mà di đóng cái cửa lại nè thì các bạn sẽ thấy là cái bệ bước này nó sẽ được gấp vào trong luôn mà rất là êm ái luôn đó ngoài ra ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái logo Maybach trên cái bể bước nữa thì cái bể bước này nó không có đơn thuần là một cái bể bước bình thường các bạn mà nó có thể nói gọi là một một một một một cái điểm mà trang trí làm cho chiếc xe của Maybach của chúng ta thêm một cái phần sang trọng hơn rất là nhiều ha ok tiếp theo nữa thì Di sẽ cho các bạn xem cái thông số của lớp sau một lần nữa nha để cho các anh chị các bạn nào mà quan tâm đến kích thước của lớp thì các bạn biết ha cái lớp sau thì cái bản bề hông nó sẽ to hơn một chút xíu ok nó là 325 trên 40 R 22 có nghĩa là phía, phía sau của chúng ta nó rộng tới 325 rất là rộng các bạn sẽ thấy là cái mâm xe của chiếc Maybach này hiện tại bây giờ nó đang còn thiếu cái nắp chụp mâm bởi vì là cái nắp chụp mâm này bên Di sẽ để ở bên trong của chiếc xe để khi trong trường hợp là bên Di giao xe bên Di sẽ lắp cho khách hàng bởi vì cái nắp chụp mâm này nó khá là đắt tiền luôn các bạn rất rất là đắt tiền luôn nha ok bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau một chút xíu thì về phần phía sau này thì các bạn sẽ thấy là chiếc Maybach uh, GLS 480 này nó y chang như Maybach GLS 8, 600 thôi tất cả mọi thứ hầu như bên ngoài đều giống nhau hết ngoại trừ bộ mâm nhưng mà nó sẽ khác gì so với lại cái uh, GLS 450 thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái chi tiết màu rôm nè à, nhưng mà GLS 450 của chúng ta thì không có đây các bạn thấy không ngoài ra thì Oppo của chúng ta là Oppo được chia đôi đối xứng hai bên chia đôi cũng như là cái hơi nóng nó được đi thoát ra từ cái ống bô này luôn à, nhưng mà GLS 450 của chúng ta thì đây là một cái chi tiết Oppo thôi và hơi nóng của bô nó sẽ đi xuống dưới đất ha nó sẽ khác một cái điểm nhỏ như vậy đó còn lại thì chúng ta sẽ thấy cũng không có khác gì nữa ha giống nhau và gần gần như là giống nhau ok bây giờ Di sẽ mở cái cốp cho các bạn xem các bạn sẽ thấy là Maybach GLS 480 này nó sẽ khác với là Maybach GLS 600 là chúng ta sẽ không có cái chi tiết tủ lạnh ở phía sau cho nên là cái phần cốp sau của chiếc xe này nó sẽ rộng rãi hơn các bạn ha đó thì thật ra với cái chi tiết tủ lạnh này các bạn như nghĩ là à, rất là ít khi sử dụng đó, và thông thường thì thì khách hàng các bạn sử dụng cái chiếc xe này để đi đánh đánh góp á cho nên là Duy nghĩ là cái việc mà không có tủ lạnh này sẽ thuận tiện hơn cho vấn đề mà chúng ta để túi góp được nhiều hơn ha ok đây là cái nắp chụp mâm này các bạn bốn cái nắp chụp mâm là gì để ở bên trong này ha các bạn thấy nè nó rất là đẹp ở đây nữa được bọc lại rất là cẩn thận luôn các bạn thấy không sợ nó chày á à. các bạn thấy nè may bác nè à. đó như vậy thì chúng ta sẽ gắn vào thôi cái chi tiết này nó bằng nhựa các bạn nha chứ không phải là bằng kim loại nhưng mà các bạn thấy không nó rất là sắc sảo rất là đẹp ok bây giờ Di sẽ gói lại để ở đây tiếp theo nữa các bạn đây là những cái dụng cụ đi theo xe của chiếc xe Maybach GLS 480 này các bạn sẽ thấy đây là một cái máy tính bảng để chúng ta ừ, điều khiển cho cái hàng ghế ngồi phía sau á ha giống như những dòng xe S-Class bây giờ à, hai cái tai nghe nó sẽ nằm ở đây à, dắt kết nối nước hoa Agawood cho cái à, chiếc xe của chúng ta bởi vì xe chúng ta được trang bị cái hệ thống xịt nước hoa thông minh ngoài ra thì các bạn sẽ thấy một cái nắp nhựa này là cái gì các bạn biết không cái nắp nhựa này á bạn là để trên xe để trong trường hợp mà chúng ta cần tháo cái bánh xe ra bạn chúng ta phải tháo cái cái nắp chụp mâm này nè đó thì cái nắp chụp mâm này sẽ sử, sử dụng cái cái cái cái nắp nhựa này để chúng ta tháo ha đó tại vì bên ngoài sẽ không có cái nắp nhựa này đâu mọi người sẽ không có thể nào mà mở được cái cái cái cái bánh xe đó để mà vá lớp cho nên là cái nắp nhựa này cũng rất là quan trọng trên chiếc xe này ok bây giờ di sẽ để lại ở đây ha thảm sàn theo xe các bạn thảm sàn theo xe trên chiếc xe Maybach đó nó cũng sẽ khác so với những cái mẫu xe khác ha là cái thảm của chúng ta nó dày hơn đó, phần nhung này được thiết kế rất là dày rất là êm đó thì chỉ tiếc một điều các bạn là cái trên cái bộ thảm này nó không có để cái chữ may bác nếu mà có để cái chữ may bác nữa thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều ha một cái hộp quà đi theo xe túi y tế sách hướng dẫn sử dụng ok mình sẽ để gọn gàng ở đây và một điều nữa các bạn là chiếc xe của chúng ta chắc chắn nó sẽ không có cái lớp xe dự phòng ha không có lớp xe dự phòng ở dưới đây nó là một cái um, cốp để đồ một vài cái dụng cụ để mà chúng ta uh, vá xe rồi móc kéo xe thôi nó sẽ không có cái lớp xe dự phòng giống như chiếc xe GLS 450 bởi vì sao các bạn bởi vì là chiếc xe may may bác của chúng ta được trang bị tới tổng cộng là 26 loa đó cho nên là cái phần uh, khu vực dưới này nè bạn được trang bị những cái lo súp nữa cho nên là không có để được cái lớp xe dự phòng ha ok bây giờ di sẽ đóng cái cớp lại cũng như là mời các bạn vào và bên trong nội thất của chiếc xe này Và bây giờ thì Di đang ngồi trong khoang lái của chiếc xe Maybach GLS 480 này các bạn Thì à, với cái nội thất của chiếc xe Maybach GLS này thì các bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều hầu như là đa phần chỗ nào cũng sẽ được bật bằng da nắp ba rất là cao cấp luôn các bạn đó nó rất là khác so với nội thất của chiếc xe may chiếc xe GLS 450 bên kia ha đó những cái chi tiết ở trên tắp lô này các bạn vẫn thấy được bọc bằng da nắp ba luôn những cái tay nắm cửa chỗ này cũng vậy ha hầu như là chỗ nào các bạn cũng sẽ được coi như là bọc bằng da rất là cao cấp luôn ngoài ra thì trần xe của chúng ta được bọc bọc bằng một cái sợi là Dynamica thì với cái sợi Dynamica này thì hầu như chỉ được trang bị trên những cái dòng xe mà được um, được trang bị cái cái cái hệ thống mà nội thất ờ, mở rộng các bạn exclusive mở rộng đó hiện tại bây giờ bên duy là chỉ có là S450 Luxury nè Maybach nè những cái dòng xe Maybach thì mới được trang bị cái phần nội thất cao cấp như thế này đó các bạn sẽ thấy là ghế da của chiếc xe ờ, GLS 480 này được một phần da nắp 3 hết luôn nè ha và trên ghế thì được ừ, đục lỗ ha bởi vì là chiếc xe của chúng ta có cái tính năng là thông gió làm thông gió làm mát và làm nóng cho cái cái cái bốn cái ghế luôn các bạn bốn cái ghế ngồi luôn ha à, ta lái của chúng ta thì được bọc bằng gỗ piano màu đen bóng ha ở đây có một cái chi tiết là một cái chữ Maybach đó, nó cũng sẽ khác so với lại cái tay lái của chiếc xe à, Glass 450 đó ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở trên vô lăng nó sẽ có thêm những cái nút bấm như thế này ở đây nó có hai cái nút bấm này là hai cái nút bấm để mà chúng ta à, cài đặt cái cái khoảng cách chiếc xe của chúng ta với cái chiếc xe đó diện các bạn để mà xe chúng ta sẽ giữ khoảng cách trong trường hợp mà chúng ta đi cao tốc á, thì nó sẽ an toàn hơn và rất là là nhàn cho cái cái người lái ha đó, đây là tính năng Disconnect một cái tính năng mới mà hầu như là những cái chiếc xe cao cấp gần đây bên Di mới được trang bị cái tính năng này ha tiếp theo nữa các bạn thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ khác ở đây là cái hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió thì với cái hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió này thì đối với cái chiếc xe GLS 450 chúng ta muốn các bạn chúng ta phải đặt order trước ha thì mới có còn không nó sẽ không có tiêu chuẩn đi theo xe đâu đó một cái điểm mà đặc trưng nữa của những cái dòng xe Maybach chỉ những cái dòng xe Maybach mới có thôi các bạn là đây cái chi tiết gỗ này cái chi tiết gỗ màu đen này thì các bạn sẽ thấy là là là không phải là đa phần những xe bên Di có đâu mà chỉ những cái mẫu xe Maybach mới có thôi và các bạn sẽ thấy những cái đường viền nè màu trắng nè đây là cái chi tiết sơn mài ha được ừ, được được khẩn ở trên cái cái phần gỗ đen piano này làm cho cái chiếc xe Maybach của chúng ta nó nó nó cực kỳ sang trọng luôn đó và các bạn nhớ nha bạn với cái chi tiết gỗ này thì chỉ có trên cái chiếc xe may bác mới có thôi đó và các các bạn mà mua những cái mẫu xe khác mà các bạn muốn tùy chọn cái gỗ này hầu như cũng sẽ không có không được luôn nha đó ngoài ra thì cái phần mà cái phần màn hình giải trí này thì nó cũng sẽ không có khác gì so với lại cái chiếc xe GLS 450 hết vẫn là cùng một cái hệ thống giải trí thôi nhưng mà cái hệ thống âm thanh của cái chiếc xe Maybach GLS 480 này nó cho một cái hệ thống âm thanh cao cấp hơn rất là nhiều đó và GLS 450 được 480 được trang bị tổng cộng là 26 loa và công suất là lên đến là 1610W đó với cái hệ thống âm thanh này thì Duy nghĩ là những anh chị nào mà thích nghe nhạc hoặc là cực kỳ khó tính về âm nhạc thì cũng sẽ bị thuyết phục bởi cái hệ thống âm thanh Boommaster à, 26 lo này ha và các bạn nhớ ha chỉ có những cái dòng xe rất rất là cao cấp mới được trang bị cái hệ thống âm thanh này thôi đó các bạn sẽ thấy nè nó sẽ khác nè ha điểm nhận dạng giữa 26 lo với lại à, 13 lo trên chiếc xe GLS 450 là các bạn sẽ thấy nè ở đây có một cái lo có đèn nè ha ngoài ra trên trần xe nó cũng có nữa à, rất rất là nhiều những cái chi tiết lo được ốp xung quanh chiếc xe này hết ha à, ngoài ra thì những cái chi tiết nhỏ cho các bạn xem nữa bạn ở đây nó cũng có một cái bệ tựa tay có cái logo Maybach nè à, à. còn lại thì về hệ thống lái hệ thống treo xe nó cũng sẽ giống như trên GLS 450 thôi cũng không có khác gì nhiều ừ. trong cốp này thì sẽ có một cái chỗ để chúng ta lắp nước hoa thông minh nè Ok thì bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau để mà trải nghiệm cái hệ thống uh, coi như là ghế thương gia của chiếc xe Maybach GLS 480 này thật tình luôn các bạn với cái bệ bước của chiếc xe GLS 480 này nó quá là tuyệt vời luôn và Di nghĩ là đối với những à, ông bà mà lớn tuổi của chúng ta các bạn thì rất là cần những cái bệ bước như thế này đối với chiếc xe GLS 450 các bạn nó nó không có dễ lên đâu bởi vì cái bệ bước của chúng ta là bệ bước cố định và nó cũng khá là cao nhưng mà bệ bước của trên chiếc xe 480 này bạn nó được hạ thấp xuống và nó được rất là rộng luôn cho nên là cái cảm giác mà khi chúng ta bước lên cái trên cái bệ bước của chiếc xe nó rất rất là chắc chắn đó, và Duy nghĩ là là cái bệ bước này nó nó rất rất là cần thiết đối với là gia đình chúng ta mà có ông bà ha ông bà lớn tuổi rất là hợp lý luôn đó không đơn giản là một cái bệ bước nữa mà nó còn là một cái chi tiết rất rất là sang trọng nữa các bạn à, về khoang sau thì các bạn sẽ thấy là GLS của chúng ta đặc biệt là cái hàng ghế sau cùng này đây là cái hàng ghế thương gia có nhiều anh chị đi ra bên ngoài để độ cái ghế giống vậy nè bạn nhưng mà thật thật sự các bạn nó không thể nào mà chi tiết được giống thế này và sắc sảo như thế này đâu đó các anh chị mà có độ bên ngoài rồi các anh chị sẽ sẽ sẽ sẽ biết được khi mà nhìn vào cái bộ ghế này thì các bạn sẽ thấy rất rất là khác so với là cái cái cái cái bộ ghế mà các anh chị đã trang bị ở bên ngoài ha đó và cái ghế này các bạn nó ngã được 43,5 độ có nghĩa là khi mà chúng ta ngồi vào vị trí ghế này các bạn nó nó nó cho một cái cảm giác rất là là là thoải mái rất là êm ái luôn đó, và và duy nghĩ là với cái cái cái ghế này các bạn các anh chị mà đi 5 tiếng 7 tiếng ha trên đường trên chiếc xe GLS 480 này thì các anh chị cảm thấy không hề có sự mệt mỏi luôn đó và ngoài ra các bạn sẽ thấy nè cái khu vực này cái ghế ngồi nè các bạn có thấy các bạn thấy không cái khu vực ốp gỗ nó được sẽ ốp quanh cái ghế này cũng như là đèn led nó sẽ được bao quanh cái ghế luôn đó nó rất là sang trọng các bạn thấy nó rất là giống trên cái khoang hạng thương gia trên chiếc máy bay đúng không bạn đó những cái chi tiết ốp gỗ chỗ này nó rất là đẹp luôn các bạn đó logo may bác nè khu vực này cũng vậy thì cái khu vực này thì các bạn cũng không có để đồ gì được đâu nha bởi vì là ở đây là một cái chi tiết gỗ bóng các anh chị để đồ trên này thì có thể làm xước gỗ hoặc là nó trơn á không không thể để, để, để đồ được các bạn đó chỉ là một cái chi tiết mà trang trí nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều thôi ở phía sau gói đầu này thì chúng ta sẽ có hai cái lo nữa đó thì cho cái trải nghiệm mà âm thanh nó sẽ ở cái vị trí ghế ngồi này là nó nó rất là tuyệt vời luôn ngoài ra thì với hệ thống âm thanh này chúng ta có thể chọn nhiều chế độ các bạn đó nếu mà chúng ta mà thường xuyên mà ngồi ở phía sau á, thì các bạn có thể chọn được cái âm thanh mà nó hay nhất ở khu vực phía sau hoặc là những ông chủ mà thích lái xe á, thì có thể là chọn cái khu vực âm thanh ở, hàng ghế trước ha đó là những cái cái cái tính năng mà mà mà khi mà các anh chị mà đến đến trực tiếp showroom bên Di các bạn thì Di sẽ mời các anh chị trải nghiệm cái cái cái cái tính năng này à, ngoài ra thì tiếp theo là các bạn sẽ thấy ở bên trong này các bạn nó sẽ không có cái không có cái cái tủ lạnh nha, không có tủ lạnh đó hồi nãy Di cũng đã cho các anh chị các bạn xem rồi chỉ để đồ được thôi đó. Maybach thì chúng ta không thể nào thiếu cái bàn gấp nè à, đối với những cái mẫu xe mà ờ, đối thủ của GLS Maybach này các bạn thì ờ, chẳng hạn như là Range Rover có thể sử dụng cái chi tiết ốp bằng cái bàn gấp bằng điện chỗ này nhưng mà Duy nghĩ là là không phải lúc nào điện cũng sẽ sẽ tốt hơn các bạn bởi vì là chi, chi tiết bằng điện á, thì các bạn biết rồi nó sẽ không thể nào nhanh được hết nó sẽ đi lên từ từ từ từ ha à, nhưng mà đối với cái chi tiết mà gặp bằng cơ như thế này thì nó rất là cơ động các bạn rất là cơ động luôn đó thì thực ra là Di vẫn thích cái bàn gấp bằng bằng cơ hơn là so với bằng điện thực ra là có nhiều cái tính năng mà chúng ta cần chỉnh bằng điện hoặc là nó tốt hơn hoặc là có nhiều chi tiết chúng ta chỉnh bằng cơ nó cũng sẽ tốt hơn các bạn đó chẳng hạn như cái màn hình này đó chúng ta cơ động các bạn thấy không rất là cơ động đó tại sao có nhiều anh chị khách hàng nói là à, sao cái màn hình này nó không chỉnh điện được đó thì nó sẽ cơ động hơn rất là nhiều chỉ có cái màn hình bên này mới chỉnh điện theo cái ghế này thôi bởi vì là chúng ta thường xuyên mà ông chủ chúng ta hay ngồi cái vị trí ghế này thì có thể là không có chòm lên được để chỉnh cái màn hình thì cái ghế này cái màn hình này sẽ chỉnh cùng với cái ghế lúc nào nó cũng sẽ thẳng lên như thế này hết à, ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái chi tiết để chúng ta để một cái tablet một cái một cái máy tính bảng ở đây ha. thì khi chúng ta để vào nó tự động sạc cái máy tính bảng luôn ngoài ra thì máy tính bảng này các bạn sẽ nhìn thấy nó cũng sẽ y chang nhìn trên cái màn hình này luôn các bạn đó nó y chang hiển thị y chang trên cái màn hình này luôn để mà chúng ta có thể là điều khiển cái tính năng tất cả những cái tính năng của chiếc xe luôn các bạn thông qua cái màn hình này chứ không cần phải nhờ anh tài xế hoặc là trong trường hợp mà chúng ta đang nằm á đang nằm á, thì chúng ta không cần phải chòm lên để chúng ta chỉnh nữa à, à, đây là một cái chi tiết thật ra là nó là một tính năng tiện nghi tiện nghi hơn rất rất là nhiều chi tiết sạc điện thoại không dây nó sẽ được để ở vị trí này ngoài ra chúng ta sẽ có hai cái giắc sạc Type C nằm ở vị trí này luôn các bạn tiếp theo nữa thì ở vị trí này thì các bạn sẽ thấy là có một cái chỗ để làm nóng và làm mát, mát cốc nè ở phía trên cũng vậy luôn các bạn hồi nãy Di sẽ quên giới thiệu cho các bạn ha khi mà chúng ta bấm vào cái đèn màu xanh á là nó sẽ làm lạnh nè bấm vào cái đèn màu đỏ nó sẽ làm nóng và với cái tính năng làm nóng làm mát cốc này nó sẽ thích hợp trong trường hợp mà chúng ta sử dụng những cái ly cà phê bằng giấy ha thì nó sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ hiệu quả hơn ha ok khu vực chỉnh máy lạnh thì ở chỗ này à, ok ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở trên cái cửa này chúng ta nó sẽ có thêm cái tính năng là làm mát nè và làm nóng cho ghế nè thì cả bốn ghế của chúng ta đều có cái tính năng này hết ha đó cửa sổ trời của chúng ta vẫn là cửa sổ trời toàn phần giống như là GLS 450 nhưng các bạn sẽ thấy ở trên trần này nó sẽ có một cái đường led dọc hai bên nè à, nhưng mà GLS 450 của chúng ta sẽ không có cái chi tiết này à, GLS của chúng ta cũng không có một cái chi tiết mà móc áo à, bằng chrome như thế này các bạn một cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế này thôi các bạn nhưng mà nó rất là sang ha rất là hay à. Ok bây giờ Di sẽ mời các bạn xem cái phần động cơ của chiếc xe GLS 480 này nó có khác gì so với là GLS 450 hay không ha và đây là động cơ của chiếc xe GLS 480 Maybach nó cũng sẽ không khác gì so với lại GLS 450 các bạn cũng sử dụng động cơ 6 máy thẳng hàng 3.0 à, lít 367 mã lực cùng với cái hộp số tự động chính cấp. Ngoài ra thì với cái động cơ xăng truyền thống này thì chúng ta còn có một cái động cơ điện 48V giúp cho chiếc xe của chúng ta tăng tốc mượt mà hơn cũng như là tiết kiệm nhiên liệu